Xin chào thầy và các bạn, em tên Trần Nguyễn Nhật Duy học lớp vi học cổ truyền 45 em xin trình bày chủ đề kim chi. Nội dung của em hôm nay gồm 3 phần. Kim chi là gì? Kim chi ngày càng trở nên phổ biến và lợi ích của kim chi đối với sức khỏe. Chúng ta đến với phần đầu tiên kim chi là gì? Kim chi là một món ăn cay của Hàn Quốc được tạo ra từ các loại rau muối lên men, thường là bắp cải và củ cải. Nó có được một loại nước sốt độc nhất vô nhị từ hỗn hợp bột ớt, tỏi, gừng, ớt đỏ, đường và mùi thơm dễ nhận biết từ nước mắm. Trong khi bạn có thể quen thuộc với phiên bản phổ biến nhất, kim chi cà thảo được làm bằng bắp cà thảo. Thực tế có hơn 100 loại khác nhau của món ăn cổ điển này, từ củ cải, dưa chuột và một số loại củ khác theo ghi chép. Kim chi có từ thời Tam Quốc Triều Tiên. Tuy nhiên, kim chi không có màu đỏ đặc trưng cho đến khoảng thế kỷ 16. Kim chi có nhiều loại. Trong khi kim chi cà thảo truyền thống được ăn quanh năm, sự xuất hiện của một số loại kim chi nhất định phụ thuộc vào mùa và dịp. Kim chi hành lá được phục vụ vào mùa xuân, kim chi dưa chuột vào mùa hè và kim chi củ cải trong những tháng lạnh hơn. Bóp sâm kim chi được để dành cho những dịp đặc biệt. Phần 2 là kim chi ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Kim chi là một cách sống ở Hàn Quốc, 1,5 tỷ tấn kim chi được tiêu thụ ở quốc gia châu Á này mỗi năm. Mỗi năm vào tháng 11, cả đất nước bắt đầu vào mùa ngâm chua, chuẩn bị ngâm nước muối cho quá trình lên men kim chi. Đó là một truyền thống đã đưa họ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận và một truyền thống được tổ chức với vô số lễ hội, chẳng hạn như lễ hội làm và chia sẻ kim chi Seoul. Kim chi rất ngon, thậm chí nó có thể chinh phục được những người kén ăn nhất. Kim chi có rất nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng hôm nay ta cùng tìm hiểu tác dụng đối với hệ tiêu hóa của kim chi. Quá trình lên men của kim chi tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi sinh sôi và phát triển, đặc biệt là lợi khuẩn probiotic vi khuẩn rất có lợi cho đường ruột, những lợi khuẩn này khi vào đường ruột sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, đồng thời đẩy lùi chứng táo bón và đầy hơi. chi là một trong nhiều loại thực phẩm lên men rất giàu probiotics. Nó rất tốt để giữ cho mọi thứ di chuyển trong đường tiêu hóa. chi đặc biệt có lợi cho những người bị đau dạ dày và ruột, viêm nhiễm, hội chứng ruột rò rỉ hoặc các bệnh liên quan đến ruột khác. Kim chi thuộc nhóm thực phẩm lên men nên rất có lợi đối với đường ruột. Vì trong hai ổ này có chứa các men vi khuẩn sống có ích như probiotic, chứa ít calo lại giàu chất xơ nên sẽ giúp quá trình tiêu hóa trong cơ thể diễn ra dễ dàng và nhanh hơn. Ngoài ra, theo tiến sĩ Ion Xuân Viện nghiên cứu bệnh tiêu hóa, trường y thuộc Đại học Tổng hợp Quân Oan cho biết thêm, trong kim chi có chứa lactobacillus, một loại vi khuẩn tốt, giúp phân giải thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng và chống lại các vi khuẩn có hại. Phần trình bày của em đến đây là hết xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.